ngày trắng lên đen này kỷ niệm cho anh hai ba tiếng bạc này xem tôi đoán được chuẩn được bao nhiêu phần trăm được tí nữa tôi giới thiệu về đồ tôi đấy 200 triệu vào chắc này mở này không bẩn sai sắp đôi nha anh em nha tiếp này tôi khẳng định luôn cái đồ này đồ sóc đĩa 2021 của công nghệ 6.0 lẻ này tôi đánh tất đúng này và lẻ tôi đánh cả nhà tôi lẻ luôn mở này ba trắng này tại sao tôi đoán chuẩn như thế bởi tôi sẽ kỷ niệm cho em một tiếng bạn nữa để tôi giới thiệu về đồ nhé anh em nhé tiếng này tôi đánh tất và senko tư tử anh em nhá tôi không biết tư tử này hay tư tử trắng mở này tư tử trắng này tại sao tôi đoán chuẩn như thế bởi vì à, trên người tôi đang đúc một cái dụng cụ hỗ trợ cho anh em chơi sóc đĩa bịp với cái mình nhận diễn Tinaze A90 này Bây tôi giới thiệu luôn nhá Với cái máy nhận diện A90 này Anh em đi chơi anh em chỉ cần biết địa phương em chơi con gì thôi Thăng Long hay Villa con bài con tú Là anh em về là anh em bật tia laser lên và anh em quét quân vị Tí nữa tôi sẽ vào thực tế luôn Anh em nhá Quân nào anh em có thể quét được Quét là quét quân của mình Đánh là đánh quân của sới Khoảng cách nó là 3 mét hết về Ai làm cái ai sắp tái được Lẻ nó dung một cái Sấp hai dung hai cái và tứ tử không dung tại sao ba tiếng vừa rồi tôi đoán chuẩn thế bởi vì có cái máy này báo cho tôi tôi đúc ông người chỉ mình tôi biết thôi người cạnh không thể biết được anh em nhá bát đĩa là xanh chín hết anh em nhá tôi kiểm chứng luôn cho anh em để tôi hướng dẫn về đồ đây là quân thăng long vừa rồi tôi thử cho anh em coi như là vứt anh em nhá bây giờ tôi biết là địa phương tôi chơi là chơi quân bài xanh 2k đi bây giờ tôi nhận diện bài xanh 2k đi tôi lấy một lá bài bất kể của sới đây là lá bài của sới nhá anh em nhá tôi biết sới nó chơi bài xanh 2k thấy anh em mua một cỡ bài bài xanh 2k anh em nhận diện trước ở nhà đi ví dụ con bài con thăng long là anh em nhận diện quân sóng lưng nhá còn nó trừ con đó là anh em phải bôi đen và anh em phải nhận diện đầu tiên là anh em phải dí vào cái nút tia laser này anh em nhìn này anh em nhìn tôi làm nhá anh em nhìn tôi làm một lần tia laser này khoảng tầm 2 đến 3 giây máy nó đã ghi nhớ được cái bài màu xanh 2k này rồi anh em nhá ví dụ anh em nhận diện quân gì thì anh em quét tia laser lên thì nó sẽ báo tín hiệu về máy anh em nhá bây giờ tôi quay clip thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái độ dung nó ra sao còn nó tí đúc vào người chỉ mình tôi biết thôi bây giờ cái lá bài này coi như là của sới này tôi cắt ra để tôi test thử cho anh em anh em nhá có đâu anh em mua hàng thì anh em cầm bát đĩa quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nhá lẻ dung một cái sóc hai dung hai cái và thứ tử không dung anh em nhá bây giờ tôi vào sóc kỷ niệm cho anh em hai ba thử bạc luôn anh em nhá tí nữa tôi đúc người dung chỉ mình biết thôi thì để cho anh em làm lại máy báo dung một rồi tất nhiên là lẻ rồi đánh 30 triệu và lẻ thôi mở này ba trắng này anh em này tôi khẳng định luôn nhá người có thể sai nhưng máy móc không bao giờ có thể sai được anh em nhá tiếp này anh em đi lưu nhá nhà mình không phải treo đầu dây bán thịt chó đâu anh em nhá quảng cáo máy nào bán đúng máy đấy máy báo dung hai rồi trong ba trong đĩa tất nhiên là số hai rồi đánh 200 triệu vào số 2 để mở này không bao giờ có chuyện sai nha nhá người có thể sai nhưng máy móc không bao giờ có thể sai được anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp mình xuống tại trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn anh em nhá kỷ niệm cho anh một cái bảng cái này máy báo rung một rồi bạc đang thiêu rồi đánh 200 triệu và lẻ này mở này vẫn là ba trắng này anh em này bây giờ tôi đúc cái máy này vào người để cho anh em cảm nhận nhá rung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không thể biết được anh em nhá tiên này máy báo dung một rồi chấm ba trọng nghĩa tất nhiên vẫn là lẻ rồi mở này không bạn xài ba trắng anh em này kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc cuối cùng này anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp mình số lại trên màn hình nhà mình ở 268 đường Mỹ Đình nhá máy báo dung một rồi trong ba trong nghĩa tất nhiên vẫn là lẻ rồi bạc cầu rồi đánh tất cả lẻ này mở này không bạn xài ba trắng hay ba đen này anh em này qua vài cái bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện tira GA 90 này như nào rồi nhà mình ạ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 hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm đó là cái máy nhận diện tia laser x9 này với cái máy nhận diện tia laser x9 này anh em đi chơi sóc đĩa bịp không cần mang bất cứ một cái gì cả bát đĩa quân vị nào hoàn toàn là say chín anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì thôi máy nó sẽ ghi nhớ được tất cả mà quân thăng long villa quân bài quân tú quân ngựa đều hết khoảng cách của nó là 3 mét dưới hết về ai làm cái ai sóc cái anh được đúc dung chỉ mình biết thôi người cạnh không thể biết được máy này nó thiết kế tia hồng ngoại nó cái ghi nhớ màu hình ảnh độ chênh lịch của hình ảnh nó sẽ báo trực tiếp với nó lẻ nó xuống một cái sấp mai dùng hai cái và tứ tử không dung bây giờ tôi sẽ vào thực tế luôn anh em nhá kiểm chứng luôn cho anh em bát đĩa quân vị là hoàn toàn là xanh chín anh em nhá cuối video này tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân luôn cho anh em anh em nhá anh em mua hàng thì cầm bát đĩa quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp nhà mình có ba cơ sở một là bến xe miền đông 316 Đinh Bộ Lĩnh, hai là 98 đường Mỹ Đình, sau bến xe Mỹ Đình, ba là bến xe trung tâm Đà Nẵng anh em nhá. Bây giờ tôi biết địa phương tôi là chơi quân tú đi. Tôi sẽ lấy một lá bài bất kỳ. Đây là lá bài của sới này. Tôi biết sới nó chơi bài xanh 2k rồi. Tôi sẽ ra hàng tạp hóa mua cỡ bài xanh 2k giống hệt của sới. Nhận diện là nhận diện quân của mình, đánh là đánh quân của sới. Ví dụ Thăng Long Villa đều như thế, trừ quân đó là anh em phải trẻ xong anh em bôi cao su hoặc là bôi nhỏ lồi lên anh em nhá bây giờ đầu tiên là anh em phải khởi động máy lên nó sẽ có tia laser ở ngoài anh em nhận diện là nhận diện màu sóng lưng nhá đặt lên nó khoảng 2 đến 3 giây nó sẽ rung lên một cái nó đã rung rồi thì nó đã ghi nhớ được cái hình ảnh của cái bài xanh 2 k rồi ví dụ thăng long villa đều như thế bây giờ tôi cắt là tôi cắt quân của sới anh em nhá để tôi test thử nó cho anh em còn đâu anh em mà mua hàng thì cầm bát đĩa quân vị của anh em đến cửa trực tiếp anh em nhá nhà mình à, tôi khẳng định luôn anh em mua hàng phải mang bát đĩa quân vị phải đến cơ sở uy tín mua hàng nhà mình mua hàng sẽ có phiếu bảo hành cho anh em một năm anh em không phải lo nhá anh em nhá như thế máy có lỗi anh em cho vòng một năm đổi mới luôn anh em nhá tôi quay clip thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và độ nháy ra sao lẻ nó sẽ nháy một cái và rung một cái sấp hai nháy hai cái và rung hai cái tứ tử không nháy không rung anh em nhá tứ tử không rung này nó không thu được mặt nào ba đen ba trắng nó thu thiếu một màu nó sẽ rung một cái sấp hai nó không thiếu ai mà hỏi sẽ dùng hai cái bây giờ tôi sẽ sóc thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc để kiểm chứng luôn cho anh em hàng này hàng độc quyền chỉ là tôi có anh em nhé máy báo không dung trong bát trong nghĩa tất nhiên tư tử rồi đánh 200 triệu và senko tư tử mở này không biết tư tử đen này tư tử trắng này đánh sập luôn bảo vị này tứ tử đen này anh em này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá tiếp này tôi khẳng định luôn cái hàng hàng độc quyền rồi máy báo dung một rồi trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi đánh 200 triệu mà lẻ mở này ba đèn anh em này qua vài thứ bạc là tôi để ra bát dung chỉ mình tôi biết thôi bây giờ tôi sẽ để ra người dung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không biết được anh em nhá tiếp này hàng này hàng độc quyền rồi máy báo không dùng tất nhiên tư tử rồi mở này không biết tư tử đen hay tứ trắng mở này vẫn là tư tử đen này anh em này tôi khẳng định luôn hai tiếng bạc tôi đánh sập luôn cả bảng mình rồi anh em nhá máy báo dung một rồi trong bát trong đĩa tất là lẻ rồi mở này ba trắng anh em này tiếp này kỷ niệm cho anh em một hai tiếng bạc nữa nhé còn anh em mà có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống tại trên màn hình bạn đi rồi máy báo dung hai rồi trong bát trong đĩa tất nhiên là sắp hai rồi mở này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá bây giờ tôi để ra cái bát dung để cho anh em cảm nhận tôi kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc cuối cùng còn đâu anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số thoại trên màn hình nhé để được tư vấn cụ thể hơn tôi thả luôn cái đồ này không cần mang bát đĩa bát đĩa quân vị là hoàn toàn sẽ chín hết anh em nhá máy báo dung hai rồi trong bát trong nghĩa tất nhiên sắp hai rồi mở này kỷ niệm cho anh một tiếng bạc cuối cùng này mở này sắp đôi này anh em này anh em biết cái hiệu quả của cái máy x9 như nào rồi tôi khẳng định luôn cái hàng này hàng độc quyền chỉ như tôi có anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình máy này hàng độc quyền có tem bảo hành anh em nhé tôi kiểm chứng luôn cho anh em bát đĩa quân vị là hoàn toàn xanh chín bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nhé và đội anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình nhé anh em nhé mua hàng sẽ có phiếu bảo hành anh em nhé cảm ơn xem clip Chào anh em, hôm nay công ty bầu cua bịp ra một cái video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới hiện nay dành cho môn bầu cua bịp anh em nhá. Anh em biết rồi, muốn bịp bầu cua ngày xưa bắt buộc anh em phải làm chủ sới anh em nhá. Một là họ chơi rung sáu mặt, hai là nhân cảm ứng, ba là thau. Nhưng thầy buổi 6.0 rồi luồn cái đồ đấy nó không hiệu quả nữa. Bây giờ anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy ghi nhớ màu hột bầu cua anh em nhá với cái máy này nó có chức năng ghi nhớ một đến hai con về con gì nó sẽ dùng con đấy anh em đi chơi anh em thích con gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi hột và thau hoàn toàn là của hàng chợ anh em nhá anh em chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi đúc vào người đến sòng đến sới chơi bầu cua là anh em chiến thắng thau và lắp của người ta hết anh em nhá bây tôi không nói nhiều nữa tôi vào thực tế luôn anh em nhá đây là thau và đĩa và hột tôi mua ở chợ bây giờ tôi vẫn test cho anh em cuối video này tôi sẽ đập thau và hột và nếu còn đâu anh em mua hàng cầm thau và hột của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nhé bây giờ tôi sẽ lấy ba con bất kỳ đầu tiên là anh em đi chơi là anh em phải bật cái máy lên nó sẽ có lên camera để nó ghi những cái màu quân rồi nó báo về cái tụ này nó sẽ dùng một đến hai nhịp anh em nhá tôi đi chơi thì tôi thích con bầu với con cua bây tôi sẽ nhận diện con bầu con cua anh em nó chỉ nhận diện hai con thôi tôi sẽ đặt con cua trước nó sẽ dùng một cái bây giờ tôi thích con bầu tôi sẽ đặt con bầu nó sẽ dùng hai cái mẹ nó đang ghi nhớ được con bầu con cua về đâu nó sẽ dùng đấy anh em nhá bây tôi kiểm chứng luôn cho anh em bát đĩa hoàn toàn là xanh chín hết anh em nhá cuối cái video này tôi sẽ đập thau và sẽ hột cho anh em kiểm chứng luôn cho anh em 100 trăm là thau sĩa của người ta hết anh em nhá của hàng chợ hết anh em đi chơi chỉ nhận diện ở nhà đi là anh em chiến thắng thôi tôi quay clip tôi sẽ để ra cái bát này cho anh em nhìn cái đèn và cái độ rung của nó như nào bây tôi vào tôi lắc thử luôn cho anh em cứ có con bầu con cua nó sẽ rung không có nó sẽ không rung máy báo rung một cái rồi tất nhiên là con cua rồi mở này chuẩn chưa anh em có cả cua cả bầu này như cứ rung một là anh em đánh cua dung hai anh em đánh bầu không dung không đánh anh em nhá thì em cho anh em một tiếng bạc nữa xong tôi tiếp tục còn người dung chỉ mình biết thôi máy vẫn có báo dung một tất nhiên là con cua rồi đánh cả người vào con cua đánh 200 triệu con cua mở này chuẩn chưa hai con cua luôn anh em ạ bây giờ tôi để ra bát dung cho anh em nghe thôi bây giờ tôi đúc vào người dung chỉ mình biết thôi ai làm cái ai sóc cái đều được hết anh em nhá ai làm cái ai làm con để được hết anh em nhá máy không báo rung rồi anh em không đánh con gì anh em nhá tất nhiên là không có hai con đấy rồi chuẩn chơi anh em 100 trăm chuẩn chơi anh em tiếp này thích sóc nào sóc anh em nhá máy báo rung hai rồi tất nhiên là con bầu rồi anh em nhá mở này đánh 2 tỷ vào con bầu luôn mở này chuẩn cho anh em có bầu luôn này anh em này kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc cuối cùng sau tôi sẽ để ra bát để kiểm chứng luôn cho anh em đập thau và đập đĩa cho anh em anh em nhé dung một rồi lại có con cua rồi mở này ai làm cái chỉ anh em làm con đều chơi hết mở này kỳ niệm cho em một tiếng bạc đánh một tỷ vào con cua này con cua này anh em này anh em thấy cái hiệu quả của cái máy ghi nhớ cái hột bầu cua này như nào rồi anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy ghi nhớ nó thôi anh em ghi nhớ một đến hai con anh em thích con gì được hột và dĩa và hột hoàn toàn là của chợ anh em nhá bây giờ cuối video rồi tôi sẽ xé hột cho anh em kiểm chứng luôn cho anh em 100 trăm là không giản dựng video anh em nhá 100 trăm là xanh chín anh em nhá bây giờ tôi sẽ đập bát và thau cho anh em kiểm chứng luôn cho anh em anh em nhá bây giờ tôi sẽ đập thau luôn 100 trăm là xanh chín bây giờ tôi đập luôn đĩa anh em cảm ơn anh xem clip